theo dõi chương trình Sống khỏe cùng IDC Life được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Life. Thúy Minh rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay để cùng đi tìm hiểu căn bệnh vô sinh hiếm muộn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vấn đề vô sinh hiếm muộn là một vấn đề rất là phổ biến nhưng để có thể có những cái kiến thức đầy đủ để phòng tránh bệnh cũng như là điều trị bệnh một cách hiệu quả và khoa học thì không phải ai cũng biết và để giải quyết vấn đề này, ngày hôm nay chương trình đã mời đến trường quay bác sĩ Phạm Thành Sơn, chuyên gia trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn và hiện đang là giám đốc của phòng khám FPA Clinic. Vâng, xin chào bác sĩ Thành Sơn ạ. À. Cảm ơn bác sĩ đã có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Xin chào à, MC à, Thúy Miền và chào tất cả các quý vị à, khán giả. Vâng và đối với chủ đề vô sinh hiếm muộn này thì dường như nó đã là một cái nỗi lo chung của các cặp vợ chồng đúng không ạ? Và đây cũng là một vấn đề rất là phổ biến và trong tuần vừa rồi thì chương trình cũng nhận được rất nhiều cái email như là các câu hỏi của khán giả gửi về cho chương trình với cái chủ đề vô sinh hiếm muộn này và trong đó thì có câu hỏi của bạn Phạm Văn Mạnh sống tại Đông Hưng Thái Bình à, có câu hỏi như sau tôi năm nay 29 tuổi và mới lấy vợ được 6 tháng vợ chồng tôi thì sức khỏe hoàn toàn bình thường chuyện ấy cũng khá là suôn sẻ chỉ có điều là chúng tôi vẫn chưa có tin vui mặc dù là ai cũng mong sớm có con à, chương trình cho tôi hỏi là lý do nào dẫn đến không có con hoặc là không có khả năng có con ạ và tôi cảm ơn chương trình rất là nhiều vâng và trước tiên thì chuyên gia có thể phân tích kỹ hơn về cái tình trạng hiện tại của vợ chồng ờ, anh phạm văn mạnh không ạ cảm ơn bạn mạnh đã gửi câu hỏi đến uh, chương trình uh, hiện tại thì bạn mạnh và vợ sống uh, cùng nhau uh, cùng vợ 6 tháng và trong 6 tháng vừa qua thì không dùng biện pháp tránh thai nào mà chưa có được con thì thứ nhất thì về định ờ, nghĩa thì hiện tại bạn mạnh và vợ thì vẫn chưa được gọi là vô sinh chỉ gọi là mong con thôi về cái định nghĩa về ờ, vô sinh hiếm muộn có nghĩa là gì tình trạng khi mà hai vợ chồng hoàn toàn khỏe mạnh Đấy, quan hệ uh, liên tiếp trong vòng uh, 12 tháng và đặc biệt là không dùng biện pháp bất kỳ một biện pháp tránh thai nào mà không có con được thì đó cũng được gọi là vô sinh hiếm muộn cho nên trường hợp của bạn uh, mạnh thì uh, là chủ yếu là mong con thôi cũng chưa được gọi là vô sinh hiếm muộn Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì đối với nam giới thì có những cái nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng vô sinh hiếm muộn ạ? Về uh, các nguyên nhân ờ, gây ra vô sinh hiếm muộn ở nam giới thì uh, chúng ta sẽ gặp khá nhiều. Đầu tiên uh, chúng ta có thể uh, kể đến uh, các uh, nguyên nhân uh, trực tiếp đó là gì? Là từ tinh hoàn. Từ tinh hoàn có nghĩa là gì? Nhiều uh, bạn thì tinh hoàn sẽ không sản xuất uh, ra tinh trùng hoặc là thì ở ờ, những uh, thời điểm khi mà uh, các uh, tinh hoàn sẽ xuống nằm ở dưới biểu uh, vào khoảng tháng thứ sáu đến tháng thứ bảy uh, trong quá trình bào thai Đấy, về một, vì một cái lý do nào đó mà trong cái quá trình uh, bào thai um, tinh hoàn không di chuyển uh, từ ổ bụng xuống uh, dưới biểu thì uh, cũng có khả năng sẽ gây ra thì uh, vô sinh hiếm muộn đó được gọi là hiện tượng tinh hoàn ẩn đó um, ngoài ra nữa thì gặp một số các bạn trong cái quá trình khi mà còn bé hoặc là gì quá trình trưởng thành lên thì, thì um, các bạn nam hay gặp bị quai bị à, bệnh quai bị này nó có cái biến chứng đó là gây ra cái viêm teo tinh hoàn và chính từ đó thì tinh hoàn cũng không uh, sản xuất ra tinh trùng và chúng ta thì chúng ta không có khả năng thì có thai được có một số những cái trường hợp đó là gì khi mà tinh uh, hoàn uh, bình thường đấy, có sản xuất ra uh, tinh trùng nhưng mà trong cái quá ờ, quá trình ờ, ờ, di chuyển của con tinh trùng thì nó bị tắc ở một cái đoạn nào đó thì tinh trùng cũng không thể nào phóng ra ngoài được và dẫn đến là đây là một cái nguyên nhân gây ra cái vô sinh hiếm muộn của đàn ông nam giới đó chính là ví dụ, ví dụ như là uh, viêm uh, đường uh, dẫn tinh này hoặc là thì tắc đường uh, dẫn tinh đấy ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ còn có một cái um, trường hợp nữa đó là trường hợp là giãn tĩnh mạch thường tinh Đấy. cái trường hợp mà giãn tĩnh mạch thường tinh như thế này thì ờ, thường thường um, nam giới cũng gặp khá nhiều và sẽ phải can thiệp đến chủ yếu sẽ là IVF bởi vì khi mà giãn tĩnh mạch thường tinh như thế này thì làm nhiệt độ ở trong tinh hoàn nó tăng lên và khi mà nhiệt độ tăng như vậy thì tinh hoàn sẽ không sản xuất ra tinh trùng đấy là một số những trường hợp chúng ta hay gặp nhất còn uh, ngoài ra còn gì nữa à, chúng ta có thể nói đến là một số trường hợp là bị sang chấn bị ờ, chấn thương uh, ờ, tinh hoàn đụng dập này vân vân thì nó có làm cho cái chức năng của tinh hoàn giảm giảm đi rất là nhiều và một cái cuối cùng mà mình muốn nói đến nữa uh, có thể đó là gì uh, cái bệnh uh, ung thư về uh, tinh hoàn cũng là một uh, trong số những cái trường hợp mà thì uh, gây ra hiện tượng là gì vô sinh hiếm muộn đấy vậy có thể thấy là ở nam giới thì có rất là nhiều cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng là vô sinh hiếm muộn đúng không ạ? Tận về cả khách quan và chủ quan. Vậy thì đối với nữ giới thì sao ạ? Có những cái nguyên nhân nào gây ra tình trạng vô sinh hiếm muộn ở nữ giới ạ? Trường hợp về ờ, các nguyên nhân mà gây ra trường hợp về vô sinh hiếm muộn ở nữ giới thì ờ, đầu tiên chúng ta ờ, có rất là hay gặp đó chính là gì dị dạng cái đường sinh dục Đấy. dị dạng đường sinh dục ví dụ như là thì khi mà em bé uh, sinh ra bẩm sinh thì đã đã không có tử cung này là gì không có buồng trứng này hoặc là gì à, dị dạng à, dị dạng âm đạo như là không có âm đạo hoặc là à, bị à, bít tắc đấy à, rất nhiều những cái trường hợp như thế thì chúng ta thì cũng gây ra cái là gì chúng ta sau này à, chúng ta không thể có con được đấy nội tiết cũng sẽ gì sẽ thay đổi một cái nguyên nhân là thường là đó chính là à, viêm nhiễm đấy à, về viêm nhiễm à, âm đạo thì uh, là một ờ, trong những nguyên nhân mà gây ra cái vô sinh khi mà uh, gây viêm nhiễm như vậy thì dịch tiết ra rất là nhiều uh, dịch viêm được uh, khi mà tinh trùng vào trong đó thì nó sẽ bị quyện vào cái uh, khí hư này và thì uh, gây ra làm giảm cái khả năng thì mang thai uh, của người phụ nữ đó ngoài ra đang chúng ta có thể hay gặp nữa đó chính là thì các nguyên nhân ở, ở, ở cổ tử cung cổ tử cung ví dụ như là cổ tử cung uh, lộ tuyến viêm lộ tuyến cổ tử cung này hoặc là gì uh, của tử cung trong một số những cái uh, là thủ thuật ví dụ như là uh, đốt lộ tuyến của tử cung này giao lít này vân vân thì nó làm cho hai cái mép của cái cổ tử cung nó dính vào với nhau Đấy. và dẫn đến là thì uh, thường thường người phụ nữ cũng sẽ rất là khó có con trong cái trường hợp uh, mà, như thế này đó dạ vâng ừ. có vẻ là về phần nữ giới thì cái nguyên nhân vô sinh thì có vẻ nó đa dạng hơn đúng rồi, nó đa dạng hơn rất là nhiều hơn là còn rất nhiều nguyên nhân nữa à, ví dụ như là nguyên nhân từ ờ, tử cung tử cung thì một số trường hợp mình gặp mình siêu âm trên lâm sàng rồi niêm mạc nó rất là mỏng Đấy, niêm mạc ờ, mỏng quá dưới 6 mm thì gần như là thì uh, người phụ nữ sẽ rất là khó có cơ hội để có thai bởi vì khi mà tinh trùng gặp được trứng rồi thì sẽ tạo ra phôi và phôi sẽ làm tổ ở dưới lớp niêm mạc này nhưng mà cái mực lớp niêm mạc nó mỏng quá thì cái chất dinh dưỡng rồi mạch máu nuôi uh, dưỡng thai nó rất là kém và có thể thì xảy thai sớm và thì đôi khi uh, chúng ta không biết được Đấy. hoặc là ở tử cung của uh, người phụ nữ sẽ xuất hiện những khối u cục như là u sơ tử cung Đấy, tử cung dị dạng hay hay sừng này. hoặc là gặp rất nhiều những uh, trường hợp uh, từ cung đôi vân vân thì uh, những cái trường hợp như vậy cũng rất là khó để để mang thai hoặc là khi mang thai một cái kích thước khối u nó nó rất là to thì nó có nguy cơ nó gây chèn ép và thì nó cũng có thể um, gây ra cái hiện tượng uh, ờ, xảy thai sớm ở dẫn đến gì dẫn đến là vô sinh Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Thành Sơn về những cái chia sẻ về căn bệnh vô sinh hiếm muộn rất là hữu ích cho khán giả chương trình vừa rồi. Vâng, hy vọng là qua những chia sẻ của bác sĩ Phạm Thành Sơn vừa rồi thì uh, anh Phạm Văn Mạnh cũng đã rút ra được cho mình những cái thông tin hữu ích về căn bệnh vô sinh hiếm muộn cũng như là sẽ sớm tìm ra cái phương pháp phù hợp với vợ chồng của mình. Và thời lượng của chương trình Sống khỏe cùng IDC Life của chúng tôi đến đây cũng xin được phép khép lại và xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Thành Sơn đã có mặt tại chương trình và có những chia sẻ chuyên môn rất hữu ích vừa rồi. À, cảm ơn chương trình và chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình IDC Live. À, xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những số tiếp theo.